về kinh ờ, di giáo của tạng Pali ừ. các vị có thấy lạ không tức là kinh di giáo mà tôi còn thông đó là của tạng Pali bởi vì bên Phật giáo Bắc truyền ấy thì ờ, cũng có kinh di giáo à, và con vào được Google mà con đánh cái chữ kinh di giáo là có ngay ừ. thì cái nội dung của kinh di giáo bên Bắc truyền nó khác bên đây thì bây giờ thì chúng tôi chỉ giảng về kinh di giáo Nam truyền thôi à, còn cái kia thì để bà con nghiên cứu thêm kinh di giáo này tiếng Pali gọi là Pachimo Vada Pachima Vada tức là cái lời dạy sau cùng ừ, trước khi mà Đức Thế Tôn người viên tịch và con có để ý cái này hay không tức là suốt 45 năm hoàng pháp ngày dạy biết bao nhiêu là vấn đề giáo lý ha. nhưng mà trong những cái giây phút cuối cùng của cuộc đời một vị chánh thẳng giác ừ, thì ngài gom gọn à, tất cả những lời dạy đó vào trong một cái pháp thoại ngắn thôi ừ, một pháp thoại ngắn thôi ngắn đây là sao ngắn cái đây có nghĩa là nếu mà bây giờ mình đem mình chép tay ra vở học sinh thì chắc khoảng chừng hai hai cho tới ba trang vở học sinh là xong ừ, đây là cái điểm mình cần phải lưu ý cái điểm đặc biệt cho đó trước khi nói đến nội dung thì mình phải lưu ý cho đó tức là suốt 45 năm 45 năm người dạy biết là bao nhiêu chuyện mà cuối cùng nó thì gì cái gom nó khoảng còn 2 tới 3 trang vở học sinh thôi ừ, ừ. làm sao ừ, ở đây chúng ta liếc qua chúng ta thấy cái nội dung đó là ngày dạy mình là tu tập bốn niệm xứ bốn niệm xứ và ở đây bà con bà con coi cái bài kinh à, đế phân biệt không đế phân biệt trong trung bộ mà con thấy trong cái định nghĩa ừ, chánh kiến là gì chính tư duy ngữ nghiệp là gì đặc biệt trong đó mình thấy có cái chánh niệm á cái chánh niệm là gì thì mình thấy trong đó giải thích chánh niệm tức là tứ niệm xứ tức là niệm của cái người tu tứ niệm xứ còn cái người không có tu tứ niệm xứ thì họ cũng có cái niệm nhưng mà cái niệm đó không có dẫn đến giải thoát không nhưng mà riêng cái niệm của người tu tứ niệm xứ đó ờ, thì cái niệm đó mới có thể dẫn đến giải thoát ừ và tuy mình thấy kể ra thì rõ ràng đó là chánh niệm là một trong bát chánh đạo không và mình thấy trong giáo pháp mà ngày để lại có bắt chánh đạo rồi có ngũ căn ngũ lực có tật giác chi rồi có tứ niệm xứ có tứ chánh cần tứ như ý túc à, mình cứ tưởng là là tứ niệm xứ là một phần trong đó không không có chuyện đó bà con ờ, Ờ, mà nói về đối với người học Atidam thì cái phần này chúng tôi không có giải thích nha đã có học Atidam thì cái này không có giải thích còn cái người không học Atidam thì bà con mở ra dùm tôi xem cái chương người là chương thất giác chi chương giác chi mà ở trong tăng ở trong tương ưng á ừ, trong tương ưng á bà con mở kiếm dùm cái chương giác chi ừ, chương giác chi tức là trong cái đoạn cái phần cuối phần cuối của bảy ngàn bảy trăm mấy chục bài tương ưng đó ừ. nó chia thành nhiều chương thì đâu đó cái, cái phần cuối cái phần cuối nó gồm nhiều chương ví dụ như chương ờ, chương niệm xứ chương đó thì đặc biệt trong đó là cái phần đó, đó mình coi cái chương là chi trong đó dạy rất rõ ờ, rất rõ là một cái người ừ, mà tu tập bốn niệm xứ thì cũng có nghĩa là tu 30 ờ, ba 33 ờ, cái ờ, giác phần hay là bồ đề phần còn lại tức là 37 mà mình lấy 4 ra đó thì còn là 33 ừ. tức là tu cái 4 này cũng nghĩa là tu 33 cái kia mặc dù mình thấy kể ra nó khác nhau nhưng mà cái nội dung thì nó là một nha chẳng hạn như không bao giờ có chuyện một người mà tu tập bốn định xứ rốt ráo mà lại không tu tập tới giác chi mặc dù lúc đó họ không hề nghĩ tới giác chi họ chỉ tập trung họ tu tứ niệm xứ thôi và trong bốn niệm xứ đó là họ trong từng phút họ chỉ uh, tu tập uh, trong cái thân quán thọ quán tâm quán và pháp quán thôi không? từng thứ trong từng bốn cái đó à, nhưng mà như, như nhiều lần chúng tôi nói mình kể ra đó thì theo trung kinh kể là cái cái cái căn cơ như thế nào thì hợp với niệm xứ nào Ồ, nhưng mà hợp ở đây có nghĩa là gì hợp ở đây có nghĩa là khi tu tập cái niệm xứ đó cái chánh niệm mình nó tốt hơn đó cũng gọi là hợp hoặc là mai này mình chứng đạo với niệm xứ nào thì niệm xứ đã được gọi là hợp và trong tika nói rất rõ là hành giả cùng một lúc tu tập cả bốn nhưng mà cái người mà họ hợp với niệm xứ hợp với thân niệm xứ thọ niệm xứ thì lúc họ sống nhiều với niệm xứ đó thôi chứ thật ra trong đời sống sinh hoạt mình có lúc mình ghi nhận cái tâm có lúc ghi nhận cái thọ có lúc ghi nhận cái thân nhớ nha có lúc ghi nhận pháp nhớ cái đó. mà phần giảng về niệm xứ tôi đã giảng không biết bao nhiêu lần nên trong bài giảng trưa nay tôi sẽ không có nói nhiều à, tôi chỉ điểm là mấy cái điểm mấy cái điều mà mấy gì cần lưu ý thôi có nghĩa là điều thứ nhất tu bốn niệm xứ có nghĩa là tu toàn bộ 37 bộ đề phần à, đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai nói là hợp hành giả hợp với niệm xứ nào thì làm ơn nhớ chữ hợp đây nó có hai nghĩa như tôi vừa nói nha có nghĩa là mình vẫn tu cả bốn phần cái chuyện mai này mình đắc cái gì đắc mình chứng thánh bằng cái niệm xứ nào thì cái chuyện nó mai mốt biết nhưng ngay bây giờ thì mình hợp với cái nào sống nhiều với cái đó nhưng mà sống nhiều với cái đó không có nghĩa là mình bỏ lơ mấy cái niệm xứ còn lại không ví dụ như bây giờ tôi đang ngồi tôi theo dõi hơi thở này đó, ra vào ờ, biết rõ đó là thân quán trong lúc tôi đang theo dõi nhiều bài vậy đó gọi là thân vấn niệm xứ trong lúc đó có một cái cảm giác gì đó nó ngứa nó khó chịu gì đó thì tôi có tôi biết đây là thọ khổ đây là thọ lạc là thọ hỷ thọ ưu đó, đó là thọ quán niệm xứ rồi tôi quay trở lại đề mục ừ, hơi thở tôi niệm tiếp ra biết ra vào biết vào nhưng mà trong lúc đó có một cái cảm xúc gì xuất hiện thì tôi ghi nhận liền thì cái đó gọi là thọ quán niệm xứ hoặc là tâm quán niệm xứ từ lúc đó tôi, tôi khó chịu tôi bực mình à, hoặc là tôi chợt nhớ đến cái gì đó tôi tham thích Ờ, ghét sợ thì tôi biết rằng đây là tham đây là sân à, tôi có quan mang nghi hoặc thì tôi biết đó là nghi cái gì đó là tà kiến tôi biết ừ. đó là gọi là niệm tâm còn niệm pháp ở đây có nghĩa là à, cũng cái sân đó thay vì tôi ghi nhận đó là tâm sân thì tôi lại ghi nhận đây là sân truyền cãi thay vì bên tâm quán tôi niệm là đây là tâm tham thì bên đây tôi niệm là dục truyền cái các vị nghe kịp không ừ. à, bên thọ quán niệm xứ thì tôi ghi nhận đây là thọ thọ lạc thọ hỷ thọ ưu còn bên kia đó ờ, bên ờ, bên ờ, pháp quán niệm xứ thì tôi ghi nhận đây là thọ quẩn đây là sự có mặt của thọ quẩn xong thấy chưa đó, có nghĩa là nó cái pháp quán niệm xứ là nó bao trùm luôn cả cái, cái ba ba cái niệm xứ trước nhớ nha bao trùm ba niệm xứ trước nhưng mà người có biết Phật pháp biết giáo lý cứng vững hơn mà lại trí nhanh thì mới có thể tu cái pháp quán niệm xứ được còn cao thì có tu ba cái trước Ừ. và tại sao mà toàn bộ Phật pháp gom gọn ra trong bốn niệm xứ là vì sao là bởi vì tôi nói không biết mấy ngàn lần rồi tất cả vũ trụ gồm vô lượng chúng sinh trong đó à, tất cả vũ trụ trăng sao hoa lá đại dương à, sông hồ rừng núi không chim muôn súc vật chúng sinh à, tất cả gom gọn là nó, chỉ có, có 12 thứ thôi đó là sáu căn là sáu trần nha nhớ nha gom gọn là chỉ còn có 12 thứ còn nếu mình nói rộng ra là 18 nghĩa là 6 căn 6 trần và 6 thất còn nói gọn thì chỉ có hai thôi đó chỉ có 12 xứ nội 6 xứ nội nội 6 xứ ngoại thôi không tức là 6 căn 6 trần à, hoặc là mình còn gọn gọn nữa thì chỉ còn là năm quẩn thọ sắc thọ tưởng hành thức gọn nữa thì nó chỉ còn lại có có danh là sắc thôi không À, vô lượng vũ trụ gom lại chỉ còn cái danh sách gom lại chỉ còn là năm quẩn gom gọn là chỉ còn là 12 xứ gom gọn là chỉ còn 18 giới và tu tứ niệm xứ là gì tu tứ niệm xứ là biết rõ sự có mặt của năm quẩn trong từng sự có mặt của 12 ờ, xứ của 18 giới trong từng phút à, mà ta xem là biết rõ bởi vì khi mình mới biết rõ như vậy đó thì không có cái ý đam mê thích thú hay là bất mãn ghét sợ nữa đương nhiên buổi đầu thì chưa đâu buổi đầu thì chưa đâu nhưng mà về lâu về dài đó sống có trách nhiệm làm gì biết đấy thở ra thở vào biết rõ buồn vui biết rõ thiện ác biết rõ thì lâu ngày như vậy sẽ có một lúc mình nhận ra một loạt những bài học sau đây mà khi mình nhận ra được những bài học đó mình nắm được những bài học đó những kinh nghiệm đó những thể nghiệm đó những chứng nghiệm đó thì cái thích và cái ghét tức là cái tham và cái sân nó, nó giảm dần ghi nhận cái gì thứ nhất là mình thấy mọi thứ nó là rời rạc nó là những cái đơn vị uh, rời rạc những uh, đơn tử những cái đơn bào những cái tế bào tâm lý sinh lý rời rạc ừ, rồi nó do duyên mà nó cộng hưởng nó lắp ráp nó lắp ghép lại với nhau nó thành ra ngón tay sợi tóc đó. nó thành ra là tay chân mắt mũi thành ra con người chúng sinh nó thành ra niềm vui nỗi buồn nước mắt nụ cười cho tất cả nó là những cái thứ rời rạc ừ, tất bài học một đó là tất cả là đều là rời rạc không có gì là một hết không có gì là một nó tất cả đều là những tổng hợp thứ hai những tổng hợp đó đều do vô số nhân duyên điều kiện tạo nên chứ không có không có do một duyên nào hết mà là do vô số điều kiện thứ hai cái là thứ hai còn cái thứ ba cái gì cũng có rồi mất đi có rồi thì phải mất đi kéo ừ, có rồi phải mất đi ừ, liên tục ghi nhận như vậy liên tục và cái thứ tư thấy rằng là luôn luôn và luôn luôn hệ thiện tâm thì nó dẫn đến hỷ lạc còn mà ác tâm khổ ưu ừ, hỷ lạc tức là, là, là sướng thân sướng tâm còn cái khổ ưu là khổ thân khổ tâm à, luôn luôn nhớ như vậy nhớ thì mình thấy thêm một chuyện nữa tức là cái các cái cảnh giới các cái mình gọi là cảnh giới nhân thiên sa đọa nó có hai nghĩa nghĩa một là những cảnh giới không gian à, mà chúng sinh có mặt ở trong đó đó là cảnh giới nghĩa một nhưng mà cảnh giới nghĩa hai đó chính là cảnh giới tâm lý này có nghĩa là có những lúc mình mang thân người nhưng mà mình sống hoàn toàn bằng cái tâm thức của lần lượt ngạ quỷ khao khát thèm muốn không không có biết thỏa mãn Đấy rồi có lúc mình sống bằng bằng cái tâm trạng của loài atula à, sân hận bất mãn gây hấn kiếm chuyện hiếu sư, à, có lúc mình sống bằng cái tâm trạng của uh, phạm thiên từ bi hỷ xã có lúc mình sống bằng tâm trạng của thánh nhân có nghĩa là có trí tuệ biết rõ danh sắc vô ngã vô thường nhân quả có lúc mình sống bằng tâm trạng của nhân loại có nghĩa là lúc thiện lúc ác chập chờn chập chờn 50 50 mươi ừ, có nghĩa là Ờ, cái chữ cảnh giới này nó có hai nghĩa một là cái nghĩa đen á là cái không gian sinh hoạt của các loài còn nghĩa bóng đó, đó chính là cái cảnh giới tâm lý ừ. có những lúc mình mang thân người đó nhưng mà mình sống y ngờ quý vậy đó à, có lúc mình sống như Atula có lúc sống như bàn xanh chỉ biết ăn ngủ à, nam nữ thương nhớ chứ biết gì hết uh ừ -huh. thì khi tu tứ niệm xứ là cái cơ hội để mình thấy rõ được những bài học này đúng không là không có gì là tất cả đều là những khối tổng hợp không có gì là một hết thứ hai tất cả là do duyên mà có thứ ba có rồi phải mất thứ tư ừ, tức là mình thấy rõ ràng đó Đấy. Đấy, nhân thiện là cho ra cái, cái hỷ lạc nhân ác cho ra cái khổ ưu thứ năm là mình thấy là cái cảnh cái cái cái, cái, cái gọi là cảnh giới đó nó gồm hai nghĩa nghĩa là hiện tại mình sống nhiều trong cảnh giới tâm lý của loài nào thì mai mốt mình sẽ đi về cái cảnh giới không gian của loài đó có hai cái cảnh giới cảnh giới tâm lý và cảnh giới không gian và chỉ có cái anh sống tứ niệm xứ sao anh mà sống chánh niệm theo cái pháp môn tứ niệm xứ đó thì anh mới thấm thía năm cái bài học này đấy anh anh anh, anh biết rõ thân tâm ảnh nó đang diễn tiến ra sao đó gọi là là hào còn quát có nghĩa là anh biết rõ cái gì nó vừa có mặt cái gì nó đang có mặt cái gì nó vượt mất đi à, cái vừa mất đi nó là gì ta nó gồm có bốn thứ thôi cái vừa mất đi nó thật ra mình nói cái cái đang có mặt chứ không có tại vì khi mà theo đông a thì đàm mọi thứ nó có mặt rồi nó mất đi trong tốc độ rất nhanh cho nên khi mình nhận ra nó thì nó đã mất rồi cho nên hành giả không phải ghi nhận cái đang có mặt mà hành giả ghi nhận cái vừa mất đi thì cái vừa mất đi nó những cái vừa mất đi ba chữ vừa mất đi ha. À, just deceased à, có id phải sao nhỉ just deceased chết disappeared ừ. cái mà vừa mất đi ừ, những cái vừa mất đi đó nó cộng lại nó làm nên cái mình gọi là đời sống không? chứ không có cái nào đang tồn tại toàn là cái vừa mất đi thôi Đấy. trong cái nhận thức làm giả tức là toàn là thấy cái, cái diệt không à. Ừ rồi thì tất cả những cái vừa mất đi nó chỉ gồm là có bốn thứ thôi là gì ta là thiện ác buồn vui à thiện ác buồn vui thì cái thiện của đời này là nhân khổ cũng như là nhân vui cho đời sau mà cái ác đời này là nhân khổ đời sau còn cái vui của đời này là quả lành của đời trước mà cái khổ đời này là cái quả ác của đời trước tức là trong toàn bộ đời sống của các vị các vị sống 10 tuổi là lăn ra chết hay là 100 tuổi lăn ra chết thì chỉ có bốn thứ đó, nó cộng ghép lại nó làm nên cái gọi là cuộc đời hoa mộng của chúng này nhớ nha chỉ có chỉ có cái vừa mất đi thôi chỉ có cái vừa mất đi thôi ừ, nó làm nên cuộc đời của chúng ta chứ không phải là những cái đang hiện hữu gọi là cái sắc na vĩnh cửu là có cái là là cách nói nhưng mà trong cái nhận thức của hành giả là toàn là cái vừa mất đi thôi mà cái vừa mất đi đó nó gồm gọn là có bốn thứ thôi đó là thiện ác buồn vui đó trong tất cả mọi tầng lớp có thể nghe được đó ha rồi Ờ, rồi tùy cái cái cái cái cái cái, cái căn cơ của mỗi người mà có người sống nhiều tu tập nhiều với thân quán tức là ghi nhận những cái biến chuyển những hoạt động những vận động của thân còn thọ quán tức là ghi nhận những cảm xúc của thân và tâm tâm quán tức là ghi nhận những tâm trạng tâm thái à, những tình trạng tâm lý mà nó đang diễn ra này là thiện này là ác không ờ, còn pháp quán niệm xứ tức là tổng hợp cả ba thứ đó lại mà bằng một cái nhận thức chuyên nghiệp professional hơn ừ, chỉ vậy thôi thì tổng cộng bốn cái đó là gọi là bốn cái gọi là bốn nghiệp xứ và các vị để ý dùm chuyện ừ, để ý chuyện mình còn trẻ mình còn khỏe mình còn thấy mình có nhiều thời gian thì mình gọi là đào sâu uh, mở rộng bao nhiêu vấn đề và giáo lý bao nhiêu kiến thức đạo đời nhưng mở cái chỗ rốt ráo nhất của đời tu chỉ còn là đời sống chánh niệm và nhận thức nhưng mà nhớ cái chữ nhận thức ở đây là gì nhận thức là trí tuệ đó nhận thức đây nó có ba tức là nhận thức qua cái trí tuệ ờ, văn tư và tu văn có nghĩa là nhận thức thông qua những gì mình nghe mình đọc mình học từ người khác còn tư tức là qua cái khả năng qua cái, cái khả năng qua cái công phu là gặm nhấm tư duy thấm thiết tiêu hóa Đấy. Ờ, như rất là nhiều lần tôi nói cái quá trình ăn uống nó cũng chính là cái quá trình ờ, là tu học ăn uống người ta phân nó có ra ba giai đoạn một đó là ẩm thực tức là ăn hoặc là uống thông qua thực quản giai đoạn thứ hai là giai đoạn tiêu hóa tức là giai đoạn mà nó nằm ở bao tử à, chuyển qua ruột non giai đoạn giai đoạn tiêu hóa và sau khi mà thức ăn đã xuống cái ruột già rồi đó thì đó giai đoạn là giai đoạn tiêu dung tiêu dung có nghĩa là lúc đó cái nào là bã cái nào là sát nó đẩy ra ngoài nó đi ra cửa cửa hậu còn cái những cái dưỡng tố những cái chất này chất kia chất uh, những cái độc tố hay là, là, là dưỡng tố uh, thì nó mới chia đều ra trong cơ thể cái nào nó đưa về nuôi xương cái nào đưa về máu cái nào đưa về da cái nào đưa về tóc cái nào đưa về ừ, răng cỏ gì đó à, cái đó là giai đoạn đó gọi là đoạn tiêu dung thì mình học giáo lý cũng y chang như vậy cái lúc mà mình nghe vào đó là giai đoạn giai đoạn ẩm thực à, chẳng hạn như bây giờ các vị đang nghe tôi nói là mới là giai đoạn ẩm thực rồi nghe xong người về mới gác cái chân lên trán gác chân gác tay lên trán giai đoạn đó gọi là giai đoạn tiêu hóa nhưng mà phải đưa vào giai đoạn hành trì nữa kìa phải sống chánh niệm Đấy, giai đoạn đó mới gọi là giai đoạn tiêu dung có nghĩa là nó lúc bây giờ cái biết đó nó trở thành máu thịt xương tủy nó thành một phần của đời sống của chúng ta nghe ừ, ừ, nhớ cái đó chứ còn mà ừ, học tôi rồi tưởng vậy là đủ không được tôi đã nói một nghìn lần hơn một nghìn lần hàng ngàn lần rồi tôi đã nói như thế này nhất khoát là học giáo lý dứt khoát là Phật học vô lý chỉ còn cái đầu bư phàm phu biết cái gì mà, mà, mà thiền cái gì mà chánh niệm phải học vô lý không học vô lý nhưng mà làm ơn nhớ cái này cái biết mà ở cái giai đoạn mà trí văn ấy nó không giống với cái giai đoạn trí tư tức là cái giai đoạn mà, mà chữ nghĩa mặt mặt giấy đó, nó không có bằng cái, cái giai đoạn mà mình thấm thía ừ, tiêu hóa nhưng mà cái thấm thía tiêu hóa mà qua cái tư duy qua cái, cái nghiền ngẫm không ờ, nó không có giống với cái nhận thức của cái của lúc thử nghiệm tôi chưa nói thực chứng nha tôi mới nói thực nghiệm thôi ừ. tức là khi mình sống chánh niệm mình mới thấy hồ vô thường là cái gì mọi thứ vô thường đúng chớp tắt chớp tắt vô ngã là cái gì ở đây không có gì là một tất cả là là lắp ráp rồi cái gì nữa do duyên mà có có rồi phải mất đi đấy à, rồi cái nữa là khổ khổ nó gồm có hai khổ bản chất và khổ cảm giác khổ cảm giác là cái khó chịu của thân và tâm à, có nhiều lúc trong đời sống là lúc có lúc không nhưng mà cái khổ bản chất thì luôn luôn có dầu trên nụ cười hay là trong giọt nước mắt đều có khổ bản chất khổ bản chất là gì là cái sự bất toàn bất trắc thì cái đó gọi là khổ bản chất nha yeah, đó gọi là khổ bản chất à, bởi vì khổ đức Phật kể có ba là khổ khổ hoại khổ và hành khổ đó thì cái khổ khổ đó, ừ, nó chính là sự có mặt của những gì làm cho mình là khó chịu còn cái hoại khổ nó là sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu và cái hành khổ nó tính là cái bản chất lệ thuộc các cái điều kiện để mà có mặt đấy tức là ở đời buồn khổ vui sướng gì đi nữa dầu là vật chất hay tinh thần mọi hiện hữu thì nó đều là phải tựa vào dựa vào rất nhiều điều kiện nó mới có này một sợi tóc nó phải nhờ đến vô số điều kiện nó mới có một sợi tóc không? một hạt mè một hạt cát à, một hạt bụi bay trong gió nó cũng phải nhờ đến vô số điều kiện nó mới có được chứ không phải tự nhiên nó có nó không phải nhờ một điều kiện hai điều kiện mà nó là vô số nó là countless nha yeah, countless nó là vô số điều kiện yeah, à, nhớ cái đó vô số điều kiện chẳng hạn như bây giờ muốn có được sợi tóc trên đầu mình mình nghĩ ồ tại vì tôi ăn cái gì đó có cái keratin no, no, no nó còn bao nhiêu thứ ờ, chứ là phải là mình lấy cái keratin mình cháy vô đầu mình nó ra sợi tóc đâu nổ, no, nó no, có phải đâu phải canh canxum nó làm cái răng của mình nó nó, nó cái cái canh canxum đây mình mình gắn ở trên da mình mình để trên vai mình mình test miếng canh canxum vô nó có ra cái răng nó nằm đó không không nó phải nó phải có nơi có chốn nó phải có hội đủ vô số điều kiện lý do nguyên nhân đấy. Ờ, thì nó mới ra cái răng đây nhớ cái đó nha nhớ cái đó dạ, nhớ cái đó Ờ, thì cái, cái tính lệ thuộc này nè tính lệ thuộc này được gọi là hành khổ và cái người hạ căn á, thiếu trí đó, thì họ chỉ ừ, thì họ một là họ cứ thấy cuộc đời này nó vui đời này màu hồng nhưng mà cái nó cái, cái đám hạ căn mà nó khá hơn chút khi mà nó tu biết tu hành Phật pháp học hỏi thì bắt đầu nó biết sợ thế giới nhưng mà nó chỉ sợ qua cái khổ khổ thôi nó thấy nó sợ cảnh mà máu đổ thịt rơi đói bệnh sinh ly tử biệt xa đọa nó chỉ cái đó, mấy cái sợ đó đều là sợ cái khổ khổ cái hạng cao hơn một chút là hạng ờ, trung căn nó chán đời ờ, không cần phải máu lệ mà chỉ cần nó thấy đó hoa tàn giọt xương tan là nó nản rồi à, cái hạng đó là cái hạng trung căn còn cái bậc thượng thượng căn ấy là họ không cần thấy giọt máu giọt lệ cũng không cần thấy cái hoa héo hoa tàn mà họ chỉ cần họ thấy mọi thứ nó phải dựa vào các điều kiện nó có nghĩ tới đó họ nản để bậc được bậc thượng căn ví dụ như ngày sau đạo phật ngày mười kiền liên người ta đang nhập thiền nó thấy đã à, sướng vậy đó ừ. mà tự nhiên người ta nhìn nó thấy cái sướng của thiền này là do duyên mà có mà có rồi phải mất các ngày đắc thiền xong rồi cái ngày trên cái nền đó cái ngày chứng thách lẹ chớp tắt à, chớp tắt chớp nhoáng chớp nhoáng là ra cái đó ừ. mặc dù đông kinh ghi là ngày thì lúc đó là ngày ngày ngày, ngày, sau phát ngày nghe xem là chứng nhưng thật ra cái nó diễn nhanh như vậy diễn nhanh như vậy nhớ cái đó nó là bậc thượng căn đó còn mình nó bậc hạ căn là mình chỉ phải đợi khổ đó mình mới bắt đầu mình mới sợ hơn mình mới ráng lo tu hành và bậc thượng căn mà thấy cái sự mà, mà, mà, mà lệ thuộc các điều kiện họ nản họ thấy cái sự tẻ nhạt vô vị của đời sống họ nản ờ, mình thấy trong đời sống có thật có nhiều người họ phải khổ bầm dập họ bắt đầu họ mới nghĩ tới chùa nhưng có nhiều người học hành ngon lành sức khỏe nhan sắc tiền bạc cái gì cũng ngon hết thì tự nhiên họ ngồi nghĩ lẽ vào ra căn nhà 8 triệu này rồi gì nữa ngày ăn ba bữa rồi gì nữa có người làm có tài xế có người làm vườn có người phục dịch rồi gì nữa rồi năm đi du lịch mấy mấy mấy mấy mấy, mấy, mấy chỗ muốn mua gì mua rồi gì nữa rồi cái vào ra cũng chừng đó mặt vợ cũng mặt đó chồng cũng cái mặt đó con cũng cái mặt đó nhà cửa cũng chừng đó đất thang bậc thang, chị phòng khách phòng ngủ nhà tắm nhà bếp muỗng nĩa dao kéo thùng thao chén dĩa có nhiều đó cứ vào ra họ nghĩ là họ chán mà thượng căn như vậy họ có hết họ có hết họ sống trong nhung lụa đó. lụa là lụa là gấm dốc vàng sốt chối lội nhưng mà họ mệt họ thấy họ chán còn có loại đó họ, họ, họ phải máu lệ họ mới đến Phật pháp còn có hạn mà chỉ thấy chán với cái máu cái cái nhung lụa họ đã đến Phật pháp tùy cái căn cơ của chúng sinh rồi tu bốn niệm xứ là gì tu bốn niệm xứ là cứ theo lời Phật mà tu cứ theo lời Phật mình sống chánh niệm rồi tùy căn mình là căn thượng căn trung căn hạ căn à, có người trong lúc tu tập như vậy thấy đau nhất thì phiền phức thì họ mới chán cái đau nhất phiền phức được ừ. họ không có thiết tha cái sự có mặt ở đời này nữa họ chứng thánh rồi có hạn nữa thì họ hạn là hạn sướng hơn nữa. họ thấy trong lúc tu thì nó thoải mái nó sung sướng và họ thấy cái thoải mái sung sướng đó, đó. tác lạnh đó, đó cái nhẹ bỏng đó, đó nó cũng do duyên mà có rồi cũng sẽ mất đi không chứng thắng thì cũng cầm cái phước đó mà đi lên lên được ít lâu hết tuổi thọ tùng xuống cũng làm trùng dế dội bỏ nữa mà nghĩ đến hồi nản ừ, nhớ cái đó nản thì đó là nội dung mà mình cần phải lưu ý khi mà học cái bản kinh di giáo này đây là lý do vì đâu mà mình thấy trong những giây phút cuối đời thì gom hết giáo pháp vào trong cái pháp môn bốn niệm xứ mình tưởng thằng nó cạn mà nó có nhiêu đi gọn nộ nó kiến thức rộng thì cái pháp môn niệm xứ này được mình hiểu mình nhận thức theo cái chiều rộng sâu thì người có kiến thức sâu trí tuệ sâu thì họ hiểu cái bốn niệm xứ này theo cái chiều sâu còn người vừa sâu vừa rộng thì họ sẽ hiểu bốn niệm xứ này theo cái chiều sâu chiều rộng còn người cạn cợt không nhỏ hẹp không cạn cợt nhỏ hẹp thì họ sẽ hiểu bốn niệm xứ này theo cái trình độ của họ không chứ mình đừng có liếc cái bài kinh mình chê nó cạn tại vì mình cạn chứ không phải là nó cạn không và ừ. bốn niệm xứ này là theo cái nhận thức của ngài sẽ là phất của nghệ đang kinh khủng lắm không còn như cỡ như mình thì mình hiểu bốn niệm xứ theo cái sức của mình à, tôi có thể ví dụ thế này này <sighs> các vị nhìn cũng bướm bướm bay vườn cải hoa vàng này các vị thấy con bướm nó bay trong cái vườn cải thì mình dốt mình mới AP mình biết đọc biết viết ABC mình biết cộng đường nhân chia chứ mình không biết gì về sinh vật là mình mù tịt mù tịt mình chỉ biết cộng đường nhân chia biết đọc biết biết biết biết thôi thì mình nhìn con bướm á, mình chỉ biết ở ờ, đó là con bướm thôi đó. rồi mình nghĩ hoa cải thì mình biết là hoa cải màu vàng biết là hoa vàng, màu vàng nhưng mà một cái tay gọi là tiến sĩ về sinh vật nhà khoa học về nghiên cứu về về côn trùng nhà một nhà khoa học nghiên cứu về cây cỏ thảo mộc thì họ nhìn cái, cái con bướm họ nhìn cái vườn cải đó họ, họ cái nhận thức của họ ghê mình này mình đi tắm biển mình chỉ biết sóng nó đánh rồi mình nhảy tinh tinh tinh tinh vui quá mát quá lạnh quá không chỉ biết tới đó thôi nhưng mà có những người họ có hiểu biết về biển về oceanology họ, họ mới nhìn về cái biển một giọt nước biển bao nhiêu vấn đề trong đó không? một cái gền đá một cái con sóng một cơn gió biển một cái bờ cát ấy, nó biết bao nhiêu một tỷ vấn đề chữ tỷ này nghĩa đen nha phải nghĩa bóng phải nghĩa đen bóng nghĩa đen một tỷ tức là chín số không chín chín zero một tỷ vấn đề một giọt nước biển đó một tỷ vấn đề nằm trong đó tại mình dốt mình mình không có tưởng được mình nghĩ có khỉ gì đâu thì nước chứ có muối có khỉ đâu nổ nổ nổ nổ, nổ. một giọt nước biển nó chứa bao nhiêu vấn đề của đại dương trong đó quý vị ạ à nha đừng có nói ẩu nha đừng có ẩu nha tại sao mà, mà, mà mình thấy đó là, là, là, là trong phòng thí nghiệm người ta chỉ lấy về, về cái một sợi tóc một tí máu một mẫu thuốc lá rồi ta còn nghiên cứu ra cả một vụ án mà thấy chưa đây ở đây cũng vậy một giọt nước biển nó chứa bao nhiêu vấn đề của đại dương trong đó một cái hạt cát trên một cái bờ cát nó chứa bao nhiêu là vấn đề trong đó tại chẳng qua là mình bư quá mình dốt quá à, nông cạn viễn cận quá mình tưởng cát là hết giọt nước là hết nhớ nha nhớ mình tưởng làn gió là hết no biết bao nhiêu vấn đề trong đó này đây chính là ví lý do vì đâu mà nó có các trường đại học vì đâu mà nó có cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái chức danh professor là giáo sư vì đâu mà nó có cái cái, cái những cái từ gọi là thư viện chứ nếu mọi sự nó đơn giản đâu có cái thư viện thế giới không cần tới thư viện thế giới không cần đến cái học hàm một vị giáo sư thế giới không phải cần đến những cái gọi là học vị tiến sĩ thế giới không cần đến những cái công trình mấy chục năm nghiên cứu nếu mọi thứ đó là đơn giản không ờ, thì cứ ăn giống như mình vậy đó à, cứ trai lớn lấy vợ gái lớn có chồng đẻ ra đầy rồi đạp xích lô bán vé số về lại tối lại trong cái đèn dầu lên ngồi quất bụng nó nóc nhào vô bụng ngủ ngủ sáng mai đi làm tiếp thì trên đời này đâu cần thư viện trên đời này đâu cần cái phòng thí nghiệm chay đúng không à, nhưng mà không mọi vấn đề trên thế giới tùy thuộc vào cái khả năng nhận thức của mình mà mình hiểu nó tới đâu nhớ nha nhớ cũng bầu trời đó mà có kẻ chỉ nhìn lên để theo dõi mấy cánh bướm mấy cánh trùng trù có kẻ cũng bầu trời đó nhìn lên nghĩ đến chuyện thả diều xa hơn chút nghĩ, nghĩ đến một giấc mơ nhảy dù đi trực thăng có người cũng nhìn bầu trời mà nghĩ đến những cái con tàu vũ trụ vượt ra ngoài khỏi cái, cái, cái bầu khí quyển thấy chưa cũng bầu trời đó mà mỗi đứa nó nhìn lên nó nghĩ đến một chuyện có đứa nó nhìn lên nó chỉ đi theo dõi mấy con bướm thôi <laughs> nó nhìn lên theo dõi mấy con bướm thôi Đấy. nó có đứa nó quay theo dõi mấy con ruồi thôi Đấy. chẳng hạn như chỗ của tôi bây giờ này chỗ tôi đang giảng này. cái mùa này bắt đầu là mùa của, của ruồi trời tôi rầu rầu chính xứ nghe nó không có chích tôi không có đốt nhưng mà tôi đang ngồi tôi nghe nó bay vo ve tôi, tôi, tôi, tôi, tôi khó chịu lắm cho nên cạnh đó tôi, tôi khi mà tôi ngứa là tôi nhìn những cái tưởng là chắc tôi nghiên cứu về vũ trụ nghiên cứu về chư Phật ba đời mười phương nô nô tôi đang nghĩ về mấy con rùi thì chứ có gì đâu tôi bực mình mấy con rùi lúc trong đầu tôi chỉ có mấy con rùi thôi nha trong đầu chỉ có mấy con rùi thôi thì cũng bầu trời đó mà tùy vào cái tâm thức tâm thái trình độ của mình mà nó dẫn đến cái thái độ nhận thức này nhớ nha cho nên ờ, học học giáo lý là tu bốn niệm xứ là như vậy đó để thấy được rằng mỗi cái giọt nước cảm xúc mỗi cái hạt cát thiện ác trong lòng mình nó lớn chuyện cả nào và những cái cảm xúc buồn vui mình thích cái gì mình ghét cái gì nó dẫn đến những cái, những cái thiện cái ác khác nhau và chính cái thích cái ghét cái buồn cái vui đó nó là nó chính là cái con người của mình ngay bây giờ và nó đang kính đáo mở ra những con đường để đưa ta về đâu đó và mỗi khoảnh khắc buồn vui thiện ác trong từng tích tắc nó đang kính đáo xây dựng một con đường dẫn về đâu đó đang kính đáo xây dựng một trú xứ một trốn về cho ta trong mai này mà những cái cái, cái cục gạch à, những miếng xi măng trát vữa đó ở đâu nó, nó đâu nó ra đó chính là những cảm xúc buồn vui thiện ác của mình thôi mà sống chánh niệm là mình à, cẩn trọng không phải cục gạch nào không phải cái viên gạch nào mình cũng nhặt lên những những, những cái viên gạch bất thiện là nó chỉ gọi là xây dựng cái chuồng cái chuồng heo chuồng lợn cho mình kiếp sau mà phải lựa những viên gạch thiện tâm từ bi trí tuệ tham nhẫn à, để mình xây dựng một cái chốn về ngon lành cho mai này mà mình tu phải là để mình xây dựng nhưng mà nó khổ chứ trong thời gian mà chờ đợi chứng thánh để mình biết bàn để mà không còn sanh tử thì mình phải có chúng về chứ này Bồ Tát đã gọi là lụm gạch à, gom xi măng trì và cuối cùng ngày ngôi nhà Phật quả Phật trí Phật đạo dưới cái góc bồ đề ngài sẽ lại phát cũng lượm gạch và và và và, và tích cớp xi măng à, ngày một kiền liên cũng lượm gạch và tích cớp xi măng trong nghìn một trăm nghìn đại kiếp thì cuối cùng trở thành hai vị thượng thủ tinh văn và một trăm nghìn một và và bốn mươi bảy vị đại đệ tử cao đồ cũng vậy à, Ờ, các vị cũng lụm gạch và lụm xi măng trong suốt 100.000 đại kiếp để cuối cùng trở thành những vị đệ tử có biệt hạnh dưới thời Đức Phật và chúng ta thì sao chúng ta ngày nào chưa là thánh chúng ta cũng vẫn phải lụm gạch và, và, và lụm xi măng vơ vét từng muỗng từng muỗng có người thì muốn có người múc bằng cái vá vá canh có người thì múc bằng, bằng cái muỗng canh có người thì bằng cái muỗng cà phê rồi còn có người cái muỗng mà muỗng cái muỗng ờ, cái muỗng nhựa mà nằm ở trong mấy cái mấy cái chai thuốc ờ, thuốc siro cái bổ chút xíu à, vì rồi có người thì họ xài họ, họ, họ, họ trộn hồ bằng nước sạch có người trộn hồ bằng nước dơ rồi gạch thì có gạch đủ lửa rồi gạch thiếu lửa có người này gạch ống có người này gạch thẻ tùy mình nhưng cái quan trọng nhất cái quan trọng nhất gạch đó phải toàn là gạch thiện pháp thì nó mới xây cái lâu đài cho mình còn không nữa nó gạch lụm đường nhầm ba cái gạch ác pháp tham sân si ái mạng kiến nghi nó xây toàn là chuồng heo với chuồng ngựa không à. thì mỗi mỗi một phút mỗi một giây trôi qua là chúng ta giàu muốn giàu không giàu biết hay không biết tôi nhắc lại giàu muốn hay không giàu biết hay không biết thì cứ những gì mình thích mình ghét Đấy, mình vui với cái gì mình bực mình với cái gì mình thiện ra sao ác ra sao thì cái mỗi khoảnh khắc như vậy là mình đang lụm gạch đang lấy cái muỗng mút xi măng để còn nếu mình tu cho nhiều quá thì mỗi một giây phút mình đang lấy cái vá thượng hồ ấy, cái thủng cái mê của thượng hồ mình xúc xi măng thiện pháp mà mình nếu mà mình tu tập miên mặt là mình lấy cái vá mình xúc xi măng nó nhiều còn không kiểu tu mà lờ đờ lờ đờ lấy là lấy muỗng cà phê mà mút xi măng cái vị nghĩ múc nào cho đủ ừ. rồi còn lụm gạch toàn là lụm gạch cà chớn không mà lụm ba cái gạch bất thiện thì nó xây toàn là chuồng heo không mà nha còn cái ta xi măng á, thì mình lủng lụm tò tòn là xi măng bất thiện không thì gạch bất thiện cộng với xi măng bất thiện để nó ra cái nhà cái nhà khổ ải cái nhà máu lệ mà tu tín niệm xứ là gì buông hết nhớ tu tu không phải nhắm để được cái gì đắt cái gì mà tu để buông ghi nhận để mà buông thấy thiện cũng là giả ác cũng là giả buồn cũng là giả vui cũng là giả mọi thứ do duyên mà có có rồi mất đi nó đủ duyên này chứng thánh không có nôn nóng nhớ nhà tới chết cũng nhớ câu này không có nôn nóng cứ hết sức mình mà tu hết sức mình mà tu như một vị thượng tọa bài với cách đi bộ bài với cách đi bộ có lần nữa cùng với nhau đi quãng đường bộ cũng hơi xa xa ừ, xa xa chắc cũng một, một cây cái số ờ, thay mà trời đổi trời nóng cái này biết nào tới thì bị nó nói cái này sư đừng có nghĩ một cây hai cây mà sư cứ nhìn trước mặt của sư sư phan tới ừ. chị cứ nhìn trước mặt là sự cứ vàng thử thôi ừ. rồi có một lần đó là tôi đi chung với hòa thượng kim triệu thiền sư ở bên trung quốc ấy thì lúc cũng đang đi bộ thì tôi có nghe tôi có than nữa cũng xa bằng ngày thì ngày nói thầy giỏi hơi thở cứ để để cái hơi thở mắt thì nhìn nhưng mà để hơi thở ừ, để hơi thở ừ, cái lần do một vị thì bài tôi nói trước mắt còn vị thì bài tôi để hơi thở thì leo núi nó có mệt chứ đừng có nghĩ ngợi xa xôi thì tu tới đồng xứ y chang như vậy đừng có mong là đắt cái này đắt cái kia cái chuyện quan trọng nhất là anh phải chánh niệm anh giữ đừng có sao lãng phút nào hết thì nó đủ duyên nó chứng còn không thì anh cũng đang lịnh gạch gạch ngon lành anh anh đang múc xi măng mà xi măng ngon lành mà chánh niệm càng nhiều thì múc xi măng càng nhiều cái nhà nó mau nó mau nó mau xong Đấy. còn kiểu mà cứ ờ, chậu trực cái canh du lan vật đảng ờ, rậm viên vô cúng cúng xong rồi về sống như con thú rồi đó rồi lâu lâu cái vô chùa sạc cái cũng ngồi thiền lâu lâu nghe pháp lâu lâu học đạo thì cái đó gọi là, là gom xi măng mà bằng mũi cà phê đó. thì biết kiếp nào cho xong cái nhà còn gạch lụm to là gạch bể gạch mé, gạch người ta nguyên viên mình lụm gì đâu mình có một phần tư một phần tám một phần sáu một phần năm thì biết chừng nào mà nó, được một viên gạch hơn ừ, biết nào được viên gạch Đấy. Nên tư tướng này tu tín hữu sức là một hành trình gọi là lâm gạch vào mốc xi măng à, nhưng mình vẫn bằng một cái tâm thái buông à, luôn luôn thấy có thấy được mấy cái điểm này quan trọng này lúc đầu mình thấy khổ là khổ mà sau đó mình thấy lạc hỷ cũng là khổ bởi vì nó do duyên mà có có rồi nó cũng mất đi nó khổ đây không phải là sự khó chịu mà khổ để là sự bất toàn bất chắc và sau cùng thấy thêm nữa quả xấu đau khổ là khổ nhân xấu dẫn đến quả khổ cũng là khổ rồi mình thấy cái quả lành vui sướng là khổ rồi cái nhân lành cái thiện tâm chánh niệm mà mình đang tu này cũng là của khổ tu hành là một hành trình chịu khổ phải thấy cả như vậy đó. tu hành là một hành trình chịu khổ hưởng dục là một hành trình chịu khổ có mặt trên đời này là một quá trình chịu khổ một hành trình chịu khổ và tại sao phải thấy như vậy để không có không có nắm không có nắm cái gì hết không có nắm vào cái vị ngọt của đời sống mà khi không có nắm cái vị ngọt đời sống thì cũng không có bị cái nắm cái đời sống nó, nó, nó đầy đọa ừ cái người mà trước cái vị ngọt mà họ có cái, cái, cái, cái khả năng kiểm soát tự chủ thì trước cái đắng họ cũng có khả năng kiểm soát tự chủ đấy và tiếp theo đó thấy rằng cả cái nhân lành mà mình đang tu tập đây cũng là đồ giả lấy cái giả này để chữa cái giả kia như lời đức phật dạy người nói là một ông thợ mộc ông dùng cái cái cái cái cái cái cái, cái miếng gỗ này ông ông ông ông ông, ông, dùng cái, cái nêm gỗ cái nêm cái nêm dùng cái nêm gỗ này để, để để đánh văng cái nêm gỗ kia chỉ vậy thôi tức là cả hai hai đứa đứa nào cũng là cái nêm gỗ hết là mình dùng cái nêm này mình đẩy cái đánh văng cái nêm kia mà đều là đồ giả nêm gỗ là gì nêm gỗ là một miếng dăm gỗ một miếng gỗ vụn chứ có khỉ gì đâu không? dù nó bằng gỗ gì đi nữa thì nó cũng là miếng gỗ vụn thôi Đấy. mà tu hành là mình dùng cái nêm này mình đánh văng cái nêm kia ra chỉ vậy thôi Đấy. mà tại sao phải thấy cái đó bởi vì có rất là nhiều kẻ tu ba mớ mà thấy mình hay Đấy. À, bây giờ hồi xưa là thấy mình giàu ngon là thấy mình đẹp là ngon là thấy mình giỏi là ngon thấy mình có này kia là ngon đó là biết Phật pháp rồi thấy cái gì cũng giả hết muốn mất chỗ nào mất à lúc này là xây qua chấp cái khác chấp mình có giới chấp mình bố thí chấp mình giỏi giáo lý chấp mình tu chánh niệm chấp mình à, dự tám khóa 15 khóa thiền lâm hết à, nhưng mà lẽ ra phải thấy rằng nó cũng đồ giả luôn có điều mình dùng cái giả này để bỏ cái giả kia nhớ cái đó nhớ cái đó tứ niệm xứ là phải buông tỉnh thức là phải buông buông hết buông này có nghĩa là gì buông đây nhìn người hiểu lầm tưởng buông đây nó là không có tu không phải mà buông nghĩa là tiếp tục sách chánh niệm ừ, ngọc ngà châu báu và rác rưởi cái nào nó đi ngang lòng mình mình đều biết hết nhưng mà không có thò tay giữ là cái gì hết buông là buông như vậy đó dân cũng rất nhiều người hiểu lầm ừ, phá chấp như là không giữ giới còn buông nên cái là không có tu hành gì hết cái để giữ cái tâm rộng rang khi khơi vậy đó giữ cái tâm như cái gì có tánh không đó. Ờ, cái đó dốc xạo ờ, thà là chấp mà còn tu chút đỉnh còn hơn là nói trên trời nhớ cái chánh niệm này nghĩa là làm gì biết này làm gì biết này chỉ về thôi mà buông là gì buông đây có nghĩa là không có dừng lại ở bất cứ cái thành tựu nào và xem đó là cái mà cần lưu trữ cần hãnh diện no, không có nghĩa là của tạm hết chỉ là lấy cái cái, cái nêm gỗ này đánh cái nêm gỗ kia chỉ về thôi nhớ nghe cái nó rất là quan trọng và có nghe được cái đó thì mình mới thấy vì đâu mà cái, những giây phút cuối đời thế tôn lại thu gọn cái giáo pháp vào Ờ, chỉ có hai hoặc ba trang vở học sinh thôi mà không phải đơn giản đâu như đã tôi vừa nói đó anh có học giáo lý thì anh nhìn về kinh tế niệm xứ anh thấy cả một cái cái khu rừng ở trong đó còn anh dốt thì anh, anh một lệnh che mình kinh này thường soạn cạn tôi phải học bộ rồi qua bộ kia à, nhưng mà sẵn đây tôi xì các vị biết chuyện này cái này mới động trời cái người mà thiết tha mà cầu giải thoát họ chỉ nhắm có con đường tuyến đường xíu họ đi mà vì đâu kinh điển quá nhiều thì biết không là bởi vì căn cơ chúng sanh nó nó, nó, nó trùng trung nó là trùng trùng điệp điệp cho nên để mà dắt nó về cái pháp môn tứ niệm xứ thì ở mỗi đối tượng đức phật ngài lại có cái phần dẫn nhập khác nhau à, dẫn nhập nhập nhập có những người mình chỉ nói có một câu thấy chỉ là thấy nghe chỉ là nghe ngữ chỉ là ngữ suy tư chỉ là suy tư ở đây không cái đây chỉ có sự thấy sự nghe sự suy tư chứ ở đây không có người thấy người nghe người suy tư người chỉ nói nhiều là đắt à nhưng mà nó khổ một chỗ có những người thì không có những người người phải dạy từng bước ở đây khi đức như lai chánh thẳng giác ra đời có những thiện nam tử dùng vẫn có được niềm tin uh, quy y xuất gia theo ngài rồi trở thành một vị vị khéo vị ấy có tàm có quý gìn giữ giới lực biết sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt uh, vị ấy loại bỏ năm truyền cái chứng đắc cái sơ thiện nhị thiện tam thiền Ờ, rồi vị đó ờ, ờ, trên nền tảng định tâm mấy vị ấy thấy rõ đây là khổ đây là tập đây là diệt đây là đạo cũng đã thấy đây là danh đây là sắc cái là đó, à, có những đối tượng thì nó dạy lê thê như vậy là vì đâu là vì cái cái não trạng của người đó, trước khi dắt họ vào phong môn tinh sứ phải cho họ một pháp thoại dài thòn như vậy Đấy. rồi còn có những người cư sĩ là người phải dạy họ là vợ chồng mới sống với nhau ra làm sao con cái với cha mẹ phải làm sao để cho cái lòng của nó mềm lại đó à, họ thấy cái đạo này có nghĩ đến mình cái đạo này có, có quan điểm có quan điểm xã hội rõ ràng lắm không cái đạo này phải là đạo trên mây này ờ, rồi có những người dạy họ và bố thí có người dạy ngày dạy họ phục vụ có người dạy họ phải biết nghe pháp rồi có người dạy họ biết sống viễn ly sống núi rừng sống yên tĩnh sống độc cư ô mỗi một người này có một cách nắm tay khác nhau để đưa họ về cái cái cái cái cái, cái kết quả chung cục đó là khả năng nhận thức giác ngộ là gì giác ngộ là nhận thức mà như hồi nãy tôi nói nhận thức nó có ba nhận thức mà thông qua lời nói người khác nhận thức mà qua cái khả năng là, là chứng nghiệm thực nghiệm của bản thân ờ, nó nhiều cái, cái khả năng nhận thức không tư duy tâm thế rồi thực nghiệm chứng nghiệm không nhưng mà chính vì ờ, căn cơ chúng sanh nó đủ lậu hết chân Ờ, cho nên là ở mỗi người này có cách ờ, dẫn nhập khác nhau để cuối cùng đưa họ về một một con đường duy nhất đó là con đường nhận thức thấy được mọi thứ là là tổng hợp mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất đi ờ, nghĩ gom lại còn nhiều đó thôi này nhớ nha mà chính vì nó quá nhiều cách dẫn nhập cho nên nó mới làm ra đến mấy chục cuốn kinh mà khổ chỗ có nhiều kinh để đi nên nếu bị nên nhớ cái này là ngày xưa là đức phế tôn trực tiếp nhìn vào cái bản tâm của người đối diện ngày giảng không cần phải thích nhiều ngày nhìn thẳng vào họ ngày nói ừ. đến các vị đệ tử ngày thấy rằng có những cái chỗ quá sâu kín cái người xưa cái người mà ngày xưa được đức phật dạy đó họ không cần giải thích vì ngày ngày biết họ làm sao ngày nói thẳng ngay chắc. nhưng mà có những vị đời sau họ thấy rằng bây giờ cái chỗ sâu kín không giải thích được thế là nó mới ra cái chú giải các vị chú giải giải thích những cái chỗ mà các vị thấy là là cần giải thích và đương nhiên là cái trình độ của các vị à, cái chỗ mà các vị thấy cần giải thích thì các vị cái phần mà cần giải thích thì các vị giải thích à, còn cái phần mà các vị thấy bình thường các vị bỏ qua nhưng mà khổ chỗ cái trình độ của các ngài các ngài thấy bình thường đến đời mà mình học báo thế là nó mới ra đến cái gì sao cái cái cái commentary nó còn cái sub commentary nó có cái atthakata rồi, rồi còn có cái cái, cái tika rồi anutika rồi cái maha tika rồi chana nhớ nha ừ từ đó cứ đời một đề một là đức phật giảng đề hai là giải thích đề một đề ba là giải thích cái đề hai giải thích những cái chỗ mà đề hai không có không có nhắc đề ba giải thích đề hai đề bốn giải thích đề ba và đề năm giải thích đề bốn cứ như vậy là kinh điển nó ra một rừng thế là bây giờ mình vào ở trong mình thấy một rừng mình nổi da gà mình trong giáp học cái ghê quá có nhiều người kêu họ đọc kinh tạng họ nói một là cái tiếng việt của họ không, kiến thức của họ cái tiếng việt của họ không đủ để đọc kinh tạng thứ hai là kiến thức giáo lý của họ không có đủ để họ hiểu những cái bài kinh mà nhức đầu à, thế là họ cầm cái tinh tạng là một là ngáp hai là nổi da gà đấy thế là chúng ta phải cần đến cái bộ kalana gồm những cái cái cái bài kinh mà tôi tôi xem nhắc định xác định xác định lần nữa kinh nào của Phật cũng là đối với tôi kinh nào cũng số 1 hết kinh nào cũng là số 1 hết các vị đừng có nói tôi là kim cương hơn cẩm thạch rồi cẩm thạch hơn opal rồi opal thì nó hơn cái sapphire sapphire nó hơn cái ờ, ngọc bích ngọc bích emerald rồi emerald nó hơn cái ờ, ờ, bao nhiêu cái thứ ngọc ngà khác tôi không đồng ý tôi không đồng ý không có nào đừng có nói so sánh trong thiên vũ trụ thiên nhiên thiên nhiên không có nào hơn cái nào đâu tùy nhu cầu có biết những người giàu mà họ đeo hộp bẹt chứ họ đâu có đeo hộp xoàn rồi có người đeo cẩm thạch chứ họ đâu có đeo sapphire mà có người đeo sapphire chứ họ đâu có đeo opal tùy à, nha trong thiên nhiên có nào nhất tất cả kinh bạc không có cái nào là, là kim cương hay là ờ, là oban cái nào cũng giống nhau cái tùy nhận thức của mỗi người có người thấy cái đời kim cương người thấy nó oban người thấy nó học bẹt không rồi thì có tại sao tôi lựa là bởi vì tôi có cái cái dụng tâm vật bằng cái thiện trí đó tôi thấy cái này tôi lựa những cái bài kinh mà tôi cho rằng là mình lắp ráp lại đó nó thành ra là một cái giáo trình để cho bà con từng bước từng bước đi sâu vào kinh tạng ờ, thâm nhập kinh tạng để mới mai mốt mới có cái trí tuệ như hải chứ Đấy. mà muốn có cái trí tuệ như hải là phải thâm nhập kinh tạng mà thâm nhập bằng con đường nào nó mênh mông quá thế là có một cái kẻ mà nó bèn gom mấy cái bài kinh mà nó thấy dễ gặm nhất dễ nuốt nhất này hộp sòn mà bự của nó chói lắm kiếm cái hộp rồi nhỏ nhỏ thôi tôi lựa cái luôn cái tầm tầm khoảng chừng tám ly thôi nhỏ nhỏ hộp sòn cám rồi đó nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ vậy đó nhưng mà cái đầu hộp sòn hết bớt bớt, bớt chối là cho bà con đừng có bị hư mắt ha. rồi mới gom gom là cho bà con mà tập dần quen rồi mai mốt cái nào mà con cứng rồi nó vô hết đã đọc hết năm quyển rồi mà con có nhìn lại đó thì học sò mình có những cái cái cái bằng cái, cái trứng cút gì bằng cái trứng gà vậy nhưng mà bây giờ trước mắt là cho bà con chơi nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ trước đúng không ừ. chứ còn kinh điển là tại sao mênh mông như tôi vừa nói như tôi vừa nói vì căn cơ chúng sanh đủ thứ hết trơn cho nên có vô lượng pháp thoại để mà là để làm phương tiện pháp, vô lượng pháp thoại để làm vô lượng phương tiện à, để tiếp độ vô lượng cái căn cơ chúng sinh và từ đó chúng ta có một rừng kinh một biển kinh này và gom gọn lại thì tất cả đều dẫn về một cái con đường duy nhất đó là tứ niệm xứ mà tứ niệm xứ thì nghe hơi chuyên môn thôi bây giờ mình, mình cái mình chỉ sửa lại cái chữ tự cho nó mềm đó là ừ, nhận thức tỉnh thức và nhận thức và trước hết mình phải tỉnh thức anh mới có khả năng nhận thức thì cái tỉnh thức đó chính là, là chánh niệm mà nhận thức đó chính là tuệ ừ, có một tiến sĩ chỉ có niệm và tuệ thôi không? rồi và đương nhiên nói gọn là niệm và tuệ nhưng mà đương nhiên là cả 37 cái bộ điều phận ở trong đó không thể nào một người tu niệm và tu tuệ mà lại thiếu tính tấn định cần ngộ no, đó không có không, bao giờ có chuyện là tôi tính mình xứ mà tôi đang nói tôi đúng đấy nha đang nói tôi đúng chỉ đừng tôi kiểu tào lao tôi nói đang nói tôi đúng không bao giờ có một người tôi nói niệm xứ mà thiếu tính tấn định tuệ không có và trong kinh ghi rất rõ gọi là cái sama indriya có nghĩa là năm căn phải quân bình à, quân bình phải cân bằng à, có nghĩa là tính tấn định định tuệ nó phải cân bằng nó chính thắng được ừ, nhưng mà cân bằng ở mức độ nào ở mức thấp là nó chỉ làm cho mình tu tập tiến bộ thôi mà ở mức độ cao thì mới làm cho mình chứng thánh chứng thánh là gì là có một ngày mình thấy ra mọi xứ thứ nó là vô thường mà cái thấy này nó hoàn toàn không có dựa vào lời kinh lời thầy à mà nó là một cái trực nhận hoắc nhiên đại ngộ có một ngày mình thấy mọi thứ nó là vô ngã nó là đồ ráp nó là do duyên mà có mà cái thấy nó là do mình nhận thức bằng bản thân mình bằng sự thấm thía toàn triệt ừ, chứ không có còn văng vẳng bên tai lời thầy lời kinh nữa ừ, mà tôi tin chắc rung rung này quý vị nếu mà các vị điều trên 18 tuổi các vị hiểu tôi nói cái gì có nhiều cái chuyện trong đời này có những lúc mình thấm thiết nó lạ lắm uhm. bây giờ tôi đừng nói kinh điển nó ghê lắm kinh điển ghê lắm kinh điển cao sâu lắm mình nói chuyện đời kiều quá kiều chuyện kiều nó có nhiều cái cầu mà mình đọc hồi năm mình 18 20 mình nhận thức khác có một ngày cái trong đời tự nhiên mình đặt được cái chuyện kiều mình nghe ai đó tự nhiên mình thấm kỳ gọi là một câu thơ nào đó của nguyên sa của phạm thiên tư của nguyễn bính của bùi giác của phạm công thiện Ê, mà ngày xưa mình có nghe đâu à, mình nghe nhiều lần lắm hoặc là của mãn giác không lộ gì đó không ờ, mà tự nhiên một ngày nào đó tự nhiên mình nghe ai đó đọc ai nghe ai đó ngâm hoặc là mình đọc lại hoặc là nhiều khi cái miếng giấy gói bánh mì đó mình vừa gặm bánh mì mà mình Ờ, mình, mình vừa gặp mà mình liếc mình thấy cái, cái, cái hữu thời trực tướng của một đỉnh nhất kiếu trường thánh hàng thái uhm. à, là hoặc là tưởng bây giờ là bao giờ rõ ràng trước mắt mà còn ngờ kim bao mà ngày xưa 18 20 mình đọc đó rồi nhưng mà sao mình không có thấp thì tự nhiên bây giờ mình đang gặm bánh mì mình tự nhiên mình thấy hoặc có hoặc bên nhà quê mình có cái vụ mà, ờ, mà, mà, mà toilet cái toilet cái cá vồ cái cậu cá vồ câu câu cá đó. đang ngồi chầm hổm như này gió riu riu riu, riu cầm tờ báo buồn quá biết làm gì là tờ báo ra coi cái, cái miếng báo mà mình giấy mình xé mình xé buồn quá cái cầm coi coi mà gió riu riu riu nghe cá nó táp như tự nhiên cái đọc được cái hàng chữ đọc một cái câu gì trong cái tờ báo tờ báo mà mình sắp sửa mình ờ, xài đó ờ, hiểu được một chuyện gọi là ngồi nghe cá táp cái tự nhiên mình quắc nhiên đại ngộ giống như một cái thiền sư nhiều bổn như ông Basho ông Basho của Nhật mà, mà, mà nghe cái tiếng ếch mình nhảy vào cái ao à, yeah. Dạ. mà mình nghe cá nó táo dưới, dưới cái mông mình quát nhiên đại ngộ mà cái đại ngộ này nó nó rất là tinh khôi nó là của mình nó không phải là sách vở nó không phải là thầy bà nó không phải là của, của sự trao truyền nữa hết mà nó là một sự trực nhận một sự hoắc nhiên đại ngộ ừ giác ngộ nó như vậy ok tôi mệt rồi nói nhiều cũng vậy thôi hẹn các vị um, thứ, thứ hai tuần sau nghe nhiều nó thấy mà à, té mày đó đúng là tôi giả tôi mở mắt tôi còn cái máy có ai xẹt xẹt hầu quan rồi <laughs> <laughs> tôi đi gộp nó tôi tôi tôi tôi đến đến thăm em đêm đông vui ok chúc các bạn ngày vui à, rồi xin à, động chào quý vị xin hẹn vào tuần sau nhưng không có internet thành ra bị lọt sổ hôm hôm nay hy vọng là tuần tới nhân sẽ ờ, có trong lớp xin chào quý vị